Thưa thầy và thưa các bạn, em tên là thắc Tùng, lớp IBK44. Hôm nay em xin phép trình bày về câu hỏi Bệnh nhân có van tim nhân tạo cơ học và đang dùng thuốc kháng đông kháng vitamin K thì khi nhổ răng sẽ như thế nào? Đối với câu hỏi này, trong quyển Washington ghi rằng bệnh nhân có van tim nhân tạo cơ học mà đang sử dụng kháng đông kháng vitamin K cùng với chỉ số INR trong khuyến cáo thì vẫn có thể thực hiện được một số tiểu phẫu như là nhổ răng vì khi có chảy máu vẫn có thể kiểm soát tốt được. Cái vấn đề đặt ra là còn bệnh nhân đang có van tim cơ học mà đang sử dụng heparin khi nhổ răng thì sao? Theo như một số sách giáo khoa về phẫu thuật răng hàm mặt, các tác giả có viết, đối với những tiểu phẫu như nhổ răng ở bệnh nhân đang sử dụng heparin thì thường phải hoãn lại để đợi cho heparin bị bắt hoạt. Ví dụ như heparin dạng tiêm tĩnh mạch chúng ta cần 6 tiếng và heparin dạng tiêm dưới da chúng ta cần 24 tiếng. Trong một số trường hợp cấp cứu, chúng ta không thể đợi heparin bắt hoạt được. Khi đó chúng ta cần sử dụng protamin sulfat là một chất giải độc heparin. Thì đối với các chủ đề chống đông, kháng đông thì chúng ta có một khái niệm cần hiểu đó là bridging anticoagulation. Vậy bridging anticoagulation là gì? Reaching anticoagulation là kháng đông bắt cầu là một tình trạng đông máu thoáng qua. Ví dụ, bệnh nhân được sử dụng heparin trong giai đoạn chu phẫu khi phát đồ điều trị kháng đông của bệnh nhân với quạt farin bị ngưng lại. Mục đích của kháng đông bắt cầu là để ngăn ngừa chảy máu chu phẫu. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.